Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Sô Kèo cùng với kênh uh, Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh Tiếng Bóng Đá VIP luôn nha anh em Đó thì uh, riêng kênh Tiếng Bóng Đá VIP này Tiếng sẽ lên full các video tại các trận đấu tại cái giải SEA Games 32 mùa này nhé anh em Đó Tiếng nhắc lại để cho anh em nhớ để cho anh em đừng bỏ lỡ các trận cầu khá là hấp dẫn tại cái giải Âu Làng Đông Nam Á SEA Games 32 lần này nhá Ok thì quay trở lại với cái video tại kênh Tiếng Sô Kèo thì Tiếng sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu uh, muộn được diễn ra vào uh, uh, giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đó chính là trận đấu giữa cái thằng Leicester cùng với Everton nhé anh em thì cái trận này thuộc vòng thứ 34 tại giải đấu ngoại hạng Anh nha thì trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này anh em hãy cùng tiến xem qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha ok đây anh em à, nhìn vào màn hình thì anh em có thể thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo mà tiến đã sàng lọc ra để đưa lên đây cho anh em có thể dễ nhìn nhất đó thì đội chủ nhà Leicester chấp đội khách là Everton với mức chấp là 0.5 à, cho mã cái chặn và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã kèo cả chặn và một hòa đó chính là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 nhé anh em à, thì trận này cũng đã có full các mã kèo gốc cũng như là thẻ phạt nhé về thẻ phạt thì Everton chấp ngược Leicester với mức chấp là nửa trái, đó bỏ 1 ăn 0.97 cũng như à, bỏ 1 ăn 0.78 nếu anh em cầm nằm cái mã Leicester được chấp thẻ và 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ phạt ở trận đấu này. Còn về mã gốc thì Leicester với tư cách là đội chủ nhà cũng sẽ chấp gốc Everton với mức chấp là một hòa cả trận và chấp nửa trái gốc ngay trong hiệp 1. Còn tài xỉu gốc là 10 hòa cho mã cả trận và 4.5 là mã kèo tài xỉu gốc hiệp 1 nha anh em đấy thì tiến cũng nhắc lại cho những anh em nào chưa biết ft ở đây là viết tắt của cả chặn nha còn ht là hiệp một đấy thì uh, hiện tại thì thì do tiến không có đưa được cái trang lên đó nè đó do nó sẽ dính cái chính sách đề xuất của youtube ấy nó nó sẽ khóa đi cái video của tiến là đưa những cái trang cờ bạc lên mạng cho nên tiến mới uh, ghi ra cái bản như thế này cho anh em dễ nhìn cũng như dễ chơi dễ đầu tư nhất còn những ai mà muốn có nhiều mã kèo hơn để chơi đó đặc biệt là anh em không muốn bị mất like mất phí như là chơi bên ngoài qua thủ qua cò ấy thì tốt nhất anh em nên chơi trên trang đi mà anh em mà muốn có một cái trang chơi uy tín nhất nạp rút nhanh nó bảo mật rồi nó nó nó an toàn đó tỷ lệ nạp rút cực nhanh luôn cực kỳ bảo mật luôn nhiều mã kèo cho mình chơi rất nhiều mã kèo lạ anh em kèo cả hai đội ghi bàn rồi mã kèo gung kèo gốc rồi ờ, kèo thẻ nói chung là rất nhiều kèo cho anh em chơi đó anh em tin tưởng thì chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần sử dụng một trong hai cái điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 cũng như là bốn cái nền tảng ờ, ở dưới phần mô tả trong cái video mà tiến đăng này đó à, anh em chỉ cần ấn vào cái phần mô tả dưới video này thôi sẽ thấy được bốn cái đường link đó chính là facebook tele, uh, facebook telegram cùng với uh, uh, fanpage và tiktok đây tiến sẽ cho anh em xem này đó anh em có thể liên hệ trực tiếp vào bốn đường link này hoặc là còn không thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào cái số zalo 0963731446 nhé thì anh em thật sự cần đủ điều kiện và tiếng nhắc thì tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nếu như mà anh em tin tưởng đó tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm à, một cách miễn phí và hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để chơi cách đặt kèo cách vào kèo luôn ok thì à, quay trở lại với tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mình đưa ra mã kèo hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nhé ok à, đầu tiên là anh em hãy cùng tiến nhìn qua trước về cái đội hình sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này chủ nhà Leicester nó sẽ ra sân với cái sơ đồ là 4231 đó cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là cái thằng uh, Bách Sinh Dakar còn cái bộ ba hậu công cho thằng tiền đạo mang áo số 20 này đó chính là Bachner cùng với Madison và TT ừ. đó còn về đội khách uh, Everton sẽ cũng sẽ ra sân với sơ đồ 433 bộ ba của Everton đó chính là bộ ba quen thuộc uh, ờ, McNay này cùng với uh, ờ, uh, Lewin cùng với Awobi đó <clears throat> và cái bộ ba tiền vệ hậu công cho ba thằng này đó chính là Ducouré cùng với Gueye và Runner thì hiện tại cái đội hình của à, Everton chơi cái mức trung bình thôi anh em không có cầu thủ nào quá là nổi bật trong cái cái đội hình hiện tại đó anh em còn nhớ mùa giải trước thì cái thằng Iwobi cùng với Cabot Lewin là hai cầu thủ mà nổi trội nhất của uh, Everton ở thời điểm đó nhưng hiện tại thì tụi nó đã xuống phong độ anh em và thi đấu khá là chập chững trong cái mùa giải này gần đây nó phải khiến cho Everton có một cái uh, uh, vị trí uh, không quá là đẹp trên bảng cái xếp hạng hiện tại đó thì đây chỉ là sơ đồ dự kiến thôi tiến chỉ nói sơ qua cho anh em tham khảo rồi nhá tiếp theo đây thì anh em có thể thấy đây chính là cái đội hình chấn thương của hai đội này đó đội chủ nhà à, Leicester thì huấn luyện viên uh, ờ, Denmark sẽ thiếu vắng đi 6 cầu thủ trong trận cầu đêm nay đó chính là Beria, Justin cùng với uh, Victor này đó Benrad cùng với uh, uh, Iheanacho và Evan thì uh, riêng về trường hợp của uh, uh, Boran cùng với uh, uh, Iheanacho nè cùng với Evan luôn là có thể ra sân thi đấu trong trận cầu đêm nay quan trọng là huấn luyện viên uh, Smith của Leicester đó có mạo hiểm đưa ba cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương ra sân hay không thôi còn về đội khách thì ờ, có ba sự thiếu vắng đó chính là uh, ờ, Thausen cùng với Vinare nè đó cùng với coloman thì về cái ờ, hàng chung vệ coloman cũng đã bình phục chấn thương đó cũng có thể ra sân trong trận cầu đêm nay nhé anh em thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này Ok đây anh em thì uh, hiện tại cả hai đều đang có một cái vị trí khá là tệ trên cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hiện tại đó Leicester thì nó chỉ mới có được 29 điểm sau 33 vòng đấu 8 thắng 5 hòa 20 thất bại ghi được 44 bàn thắng và đẩy thủng lưới 57 bàn còn Everton thì có được 28 điểm sau 33 ờ, vòng đấu đó với 6 thắng 10 hòa và 17 thất bại ghi được 25 bàn thắng và đẩy thủng lưới 50 bàn à, nhìn chung thì Leicester nó nhỉnh hơn cái thằng Everton một chút về cái hàng công nha anh em đó hàng công của Leicester thì nó ghi nhiều hơn của hàng công của cái thằng Everton đến tổng cộng là 19 bàn thắng đó một con số cũng khá ấn tượng đúng không anh em còn về Everton thì vừa công thủ mà à, công thủ nói chung là mùa giải năm nay Everton thi đấu khá là tệ hại luôn em đó công chỉ ghi được có 25 bàn thôi gần như Everton chính là đội bóng mà ghi bàn ít nhất tại cái giải Ngoại hạng Anh hiện tại sau 33 vòng đấu đó và để thủng lưới cũng đến 50 bàn đấy thì hai đội này đều có nguy cơ rớt hạng trong mùa giải năm nay nói chung cái trận đấu này cũng như là cái trận chung kết ngược để quyết định một trong hai đội uh, ờ, ờ, hạn hẹp cái nguy cơ mà phải uh, giữ lại được một cái sức uh, thân hạng ở mùa giải năm nay đúng không anh em đó uh, gần như là 70 đến 80 phần trăm trận đấu này sẽ quyết định đi một cái sức rớt hạng ở cái mùa giải năm nay của hai đội Leicester hoặc Everton vì nếu như mà Everton hoặc Leicester mà thua trận đấu này nó sẽ bị đứng hình ở cái điểm số hiện tại là 28 hoặc 29 đúng không anh em nếu như một trong hai đội có một đội giành chiến thắng sẽ lập tức đẩy cái thằng Nottingham Forest này xuống cái vị trí nhóm cầm đèn đỏ và hai đội này sẽ có một trong hai vươn lên vị trí thứ 17 tạm thời thoát khỏi cái nhóm an toàn đó thì nói chung cả hai đều đang rất là quyết tâm trong cái trận cầu đêm nay nhưng mà riêng tiếng thấy thì cái lợi thế cao nhất là đang thuộc về cái thằng uh, chủ nhà Leicester vì cái phong độ gần đây của nó khá là ổn ổn hơn uh, à, đôi phần thôi so với Everton anh em đấy thì nói chung anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ của hai đội này thì Leicester nó có được hai trận hòa, một trận thắng và phải nhận đến 7 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại cúp FA cũng như là à, tại giải đấu ngoại hạng Anh. Đó, tại cúp FA thì nó đã để cho cái thằng à, Blackburn đó lội khỏi cúp FA vào cái đầu tháng 3 luôn nè anh em. Đó, hiện tại nó chỉ tập trung vô giải đấu ngoại hạng Anh thôi. Thì Leicester nó cũng đã trải qua cái chuỗi trận là 7 trận liên tiếp không biết 10 chiến thắng luôn em, đối với 6 thất bại và một trận hòa một điều trước Brentford à, quan trọng hơn là cái chậm hòa một điều này là hơn người so với Benford nhưng mà Leicester vẫn không thể tận dụng được cơ hội và đẩy hòa với tỷ số một điều trên sân nhà của Brentford đầy tiếc nuối luôn em đó nhưng ở hai vòng đấu gần đây nhất thì Leicester đã mang về cho mình được đến 4 điểm một số điểm cực kỳ quan trọng ở cái thời điểm hiện tại đó Leicester ăn 2-1 trước Wolves nè cũng như là hòa một điều trước cái thằng Leeds ở cái uh, uh, lượt thi đấu mới đây nhất đó hai lượt chặn mà mang về 4 điểm này cực kỳ quan trọng cho Leicester ở cái uh, thời điểm này còn về đội khách uh, Everton thì nó có được tổng cộng là 4 hòa một thắng và 5 thất bại đó ở 10 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh một phong độ cũng không tốt cho lắm dành cho Everton ở cái mùa giải năm nay đó và mới đây nhất thì nó cũng đã trải qua cái trận thua uh, khá là nặng thua 1-4 trước Newcastle ngay trên sân nhà của mình xét về phong độ thì cả hai cũng không có ai hơn ai về về một cái phần hết nhưng về cái uh, hàng tiền đạo thì tất nhiên uh, và trên cái hàng công tất nhiên Leicester nó sẽ có nhiều cơ hội hơn cũng như là cái dàn hảo thủ của Leicester đang có phong độ cao hơn so với Everton đó thì anh em hãy xem thêm về thành tích sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đây anh em à, chủ nhà Leicester thì nó chỉ có đúng một cái chiến thắng gần đây nhất là 2-1 trước Wolves còn lại trước đó là bốn trận thua liên tiếp khi mà được thi đấu trên sân nhà còn về đội khách Everton thì nó lại à, không biết được cái mùa chiến thắng đấy nó không biết được cái mùa chiến thắng ở năm trận thi đấu gần nhất trên sân khách luôn anh em một cái phong độ cực kỳ tệ của Everton ở cái mùa giải năm nay đó còn Leicester nó cũng không kém nhưng cái trận mới đây nhất nó lại có chiến thắng 2-1 trước Wolves đó cũng là một chiến thắng đẩy cao nâng cao cái tinh thần đồng đội cho Leicester đó để tiếp tục giữ vững cái tinh thần là là à, có tiếp tục một chiến thắng trước Everton đang có phong độ sân khách khá là xa xúc đúng không anh em đó thì uh, xét về tất cả tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai cái thằng này đây thì ở ba cuộc đụng độ nhau gần nhất mỗi bên mỗi bên đều có được một chiến thắng đó và một trận hòa hai đội này có cái lịch sử khá đồng đều với nhau thì riêng ở cái trận lượt đi mùa giải ngoại hạng năm nay thì Leicester đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân nhà của Everton đó cũng là một cái lợi thế cũng như là cái hành trang đó Leicester có thể tiếp đón Everton ở trên cái trận lượt về tại giải ngoại hạng mùa này đấy thì tiếp theo anh em có thể thấy được một ít thông số khác trong cái lịch sử đối đầu của hai đội này đó 6 trên 8 trận hai đội đụng độ với nhau thì đều có được bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 4 trên 5 trận à, hai đội đụng độ nhau thì đều có dưới 2.5 bàn thắng và 7 trên 9 trận đối đầu với nhau cả hai cũng đều có dưới 4.5 à, thẻ phạt có nghĩa là cái mức kèo về xỉu bàn thắng lẫn xỉu thẻ trận đấu này uh, có khả năng xảy ra khá là cao đó cũng như là cả hai đội đều có bàn thắng trong trận đấu này cũng có tỷ lệ khả năng xuất hiện xác suất là từ 70 đến 80 phần trăm nha anh em à, thì đó cũng chỉ là những cái con số mà tiến dựa trên cái thông số trong cái lịch sử đối đầu của hệ đội mà tiến nêu ra cho anh em tham khảo thôi anh em nên cân nhắc nha thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra thì tiến chốt cho anh em các mã kèo như sau để cho anh em có thể đầu tư đây thứ nhất là với cái mã kèo Leicester chấp nửa trái trước Everton riêng tiến thấy Leicester có lợi thế nhiều hơn Everton ở trận đấu này nhưng với mã kèo chấp nửa trái là cực kỳ cao trong cái trận đấu đêm nay đó cho nên tiến lại ưu tiên cái thằng Everton được chấp nửa trái hơn đó nếu như mở kèo đồng thì lại tiến lại ưu tiên Leicester anh em đó vì trên sân nhà với lợi thế sân nhà cũng như trận thắng gần đây nhất đó cũng như là cái trận thắng 2-0 à, ờ, lợi thế cho trận lượt đi thì tất nhiên Leicester nó sẽ cơ hội ờ, có cơ hội ờ, giành chiến thắng giành có điểm cao hơn Everton đúng anh em đó nhưng hiện tại hai đội đang có phong độ cũng không được tốt đồng đều với nhau và chỉ hơn nhau một điểm trên bảng xếp hạng thôi đó và ở trận này Leicester dù cho được thi đấu trên sân nhà đi nữa nhưng nó vẫn phải chấp cần Everton đến nửa trái khá là cao nhưng mà anh em nhớ Everton cũng đã có 3 trận hòa và hai thất bại ở năm chiến làm khách gần nhất với 3 trận hòa thì chắc chắn Everton cũng sẽ cố gắng hết bình để mang về cái điểm số trong trận cầu với Leicester đó để tiếp tục cái cuộc đua chủ hạng đúng anh em cho nên uh, tiếng cân nhắc và tiếng quyết định chọn cái mã kèo Everton được chấp nửa trái cả trận đó chính là cái mã kèo mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với đó anh em cũng có thể vào thêm cho tiếng đó chính là mã kèo uh, uh, mở kèo uh, xỉu thẻ ở trong cái trận cầu đêm nay đó vì tiếng chắc chắn rằng cả hai đội sẽ thi đấu uh, khá là cân nhắc anh em riêng mã kèo xỉu thẻ này thì chắc chắn có nhiều anh em không thể chơi được vì anh em khi mà chơi bên bên ngoài qua thầu qua cò chắc chắn sẽ không có mã thẻ cho anh em chơi đâu đúng không chỉ có trên trang thôi đó mã thẻ ti ăn ít đúng không anh em à, xỉu 4.5 ăn ít nhưng mà tỷ lệ ăn khá là cao còn anh em muốn ăn cao hơn anh em có thể vào mã xỉu thẻ 3.5 thì chắc ăn đủ hay là ăn một chấm mấy luôn anh em ăn khá là cao cho mã xỉu thẻ 3.5 đấy thì nói chung à, đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể tham khảo hợp mã trùng máu thì vào những mã kèo mà tiến đưa ra đều có những cái lý do riêng tiến mới chọn chứ tiến không phải dựa trên thông số mà tiến vào đâu anh em đó tiến phải xem xét về tất cả về cái lực lượng về cái ờ, phong độ đó về cái số điểm mà cả hai đội cần có về về cái lịch sử đối đầu nói chung về rất nhiều yếu tố để tiến đưa lên những mã kèo nó chuẩn nhất cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào đang thua tha sau bờ đó muốn vào nhóm muốn gỡ gạt muốn vào bờ thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò bị ăn like cao quá đó như kèo này khó quá chưa muốn vào muốn đợi thế trận diễn ra năm mười phút gì đó xem hai đội đá như thế nào lúc đó vào đúng không nếu như nếu như mà anh em muốn chơi cách đó bắt buộc anh em phải chơi trên trang đấy còn để chơi trên trang thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai nền tảng đó thôi thì cứ liên hệ ngay cho tiến số zalo 0963 731 346 ở phía dưới màn hình là anh em nhìn sẽ thấy này hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau trong phần mô tả trong video này cũng như những video khác tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả ấy. ok anh em thật sự cần tin tưởng đủ điều kiện thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký tài khoản trên trang để chơi cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt kèo cách vào kèo cách mua bán kèo trên trang luôn đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé học mã thì vào còn không thì có thể đợi uh, uh, bóng lăn tầm uh, ờ, 50 phút gì đó anh em xem thấy trận như thế nào rồi tự lấy cái trang mà chơi đó còn không muốn mã kèo chuẩn hơn nữa thì trước giờ bóng lăn khi mà tiến nắm bắt được cái sơ đồ chính thức đội hình ra sân của hai đội ấy lúc đó trước một tiếng đồng hồ tiến sẽ đẩy những mã kèo đó lên trên nhóm cho anh em nhé